hôm nay quay lại thì thấy cái tốc độ phát triển rất là nhanh được đưa đi ờ, tham quan ờ, các trung tâm và đi cano đi xung quanh ở ờ, bờ sông á thật sự mới thấy là nó hoành tráng về cái cảnh quan về cơ sở hạ tầng ờ, và tốc độ phát triển ờ, tốc độ xây dựng cũng rất là nhanh về cái ờ, quy hoạch đó tôi thấy ở đây rất thích là không gian xanh rất là nhiều những cái tiện ích ở đây cũng rất là đầy đủ từ cái giải trí thể thao tốc độ phát triển của đô thị cái không gian xanh rất là cần thiết và đây là một trong những dự án mà tôi cảm thấy là rất là hài lòng và rất là thích rất muốn là là đầu tư thêm nữa theo tôi á ngoài cái nhu cầu mà an sinh ở đây á còn à, cơ hội đầu tư rất lớn bởi vì hiện nay á, à, xét về cái quy mô dự án này là một trong những cái dự án rất lớn không gian cũng rất là đẹp những cái đường xá kết cấu hạ tầng cũng như là gần sân bay gần đường cao tốc thì chắc chắn tương lai cái giá trị bất động sản ở đây nó cũng sẽ tăng lên nhưng mình cũng uh, sống ở uh, biên hòa cũng lâu rồi và ngày xưa trước đây cũng là thành phố hồ chí minh thời gian rồi mà hầu như mình chưa có thấy một cái bến du thuyền nào nó hoành tráng như ở aqua city này thì uh, mục đích uh, tôi đầu tư vô đây để uh, an sinh đó là muốn có nhu cầu sống à, sau này vậy à, lớn tuổi về đây sống thì à, thấy là, rất là thoải mái nói chung hai từ thôi tuyệt vời quá đáng sống rồi.